Rồi rồi, từ từ từ căng em ơi, căng căng căng căng. Ra quấn, ra quấn, ra quấn, ra quấn, đằng hoàng quấn, ra quấn, ra ra ra. Chỗ đi, chỗ đi anh ăn á. Căng căng anh em ơi, căng căng. Cái nhỏ hả? không nó chứ đâu nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó ơi nó kìa nó kìa nó ăn rồi nó ăn rồi nó ăn rồi tụi mình vô vô xong mình đi vô vô vô sát xíu phút vô sát xíu ôi con này nhỏ em ơi má cái này còn nhỏ đó bự bự lắm gấp ba gấp bốn này không à đó cái kẹp cái kẹp cái kẹp tất tắt nha anh em mình tất tắt nha nhanh nha đang nhanh lắm á đang có xíu à lên cá anh em ơi lên cá lên cá lấy kẹp rồi lấy kẹp kẹp không kẹp không Tôi rồi. Kẹp gì nữa? Ê anh, Ờ, không chụp hình luôn hả? Chụp hình luôn hả? cá nhỏ mà chụp hình mà cá này nhỏ đồ cá bự lắm thiệt luôn á bự lắm để cậu ăn á, cả ăn á cá kẹp kẹp vô cân thử nó nhiều ký cá nhỏ cá này kia mấy hai ký à cá bự lắm nó thiệt luôn á cá này nhỏ xíu à em tưởng tượng đến cá người ta gấp bốn cái này nè giá hút nè lên nào Rồi tắt đi quay câu đi chứ Thôi ai đi, anh câu cho mọi người, anh chơi cho mọi người cho vui Nước xoay để ăn liền hết trơn mọi người ơi Này là cái chết nha mình là cá chết nha anh em Nãy giờ cá ăn rồi đó, chuẩn bị ăn á, ăn như mưa luôn á Dòng này dòng bằng ngón cái Dòng mới để hôm qua Này máy Ziking Master và cần One Ocean Bắt đầu mập không? Mập này phải không? Bắt đầu mày Bắt đầu mày Người ta nhờ Thuận Dương ở nhờ Vô kìa, vô kìa Vô kìa, vô kìa, vô anh em ơi Vô, vô, vô Ra, ra, ra, quân, quân, lên, quân, quân Vô, vô, quân Vô, quân xô đang ăn ngoài kìa, đang ngồi rạng á Từ bóp, từ bóp, từ bóp, từ bóp, từ bóp, từ bóp Có bự bóp, sảy bóp, ngồi lưỡi nó xíu à Từ đừng này, đừng này nó Lưỡi, lưỡi số 1 rồi, cho chạy đi Anh xô ngoài, anh xô ngoài, tài, anh xô ngoài á đây là à, đây là kiểu kiểu câu so dích nha anh em cá đang ăn ở ngoài ngoài rạn á từ bóp từ bóp từ bóp đừng nảy bóp đừng nhảy nha đừng nhảy bóp Rần, lỏng lỏng ra cái bóp nha lưỡi xíu à đó từ bóp ơi nhẹ bóp tại vì ờ, lưỡi cho lưỡi số 1 à lưỡi lưỡi số 1 à lưỡi số 1 à lưỡi số 1 à từ từ từ từ bóp quấn quấn quấn cho nó con câu đi quấn từ ca lớn lắm từ đi kệ đi nhặt cho vui không có gì đâu căng thẳng dữ hả cậu đi câu đi câu đi nhặt cho vui Rồi nó bóp lên nó bóp lên nó bóp. Con này lớn nha anh em ơi. Dình cắm với nha, cắm dưới nha, cắm dưới cắm dưới kiểu đi xuồng đó nha. Chưa tới trước mày. Anh tới đi anh. Con này bự lắm á. 4 5 kg á bóp. Bự á. con là bự á con là bự á bóp ơi từ từ bóp ơi con to con to to anh em ơi con to anh em ơi từ bóp nha đừng đừng có vội bóp không cần vội bóp ơi từ thôi bỏ đây lỡ đi anh đừng có lỏng dây bóp nha à, mình đang dùng dây trong máy dây 1.5 à, à lưỡi à, đi coi số 1 nên mình bắt rất là cẩn thận không bắt gấp được lưỡi đi coi số 1 trên không à mồi 40g mồi của à, underground 40g bắt từ từ xíu không bắt gấp được từ từ từ từ, từ gần được rồi đó quê điều tay với nhà điều tay nha bóp điều tay nha bóp đừng đừng đừng có đừng có lỏng dây nè nó vụ ghê lắm á rồi lên nữa anh em ơi bự không ôi ôi tới anh dính lưới đưa cho em đưa cho em cái đầu cái đầu á hai lưỡi rồi cái đầu đó cái đầu đó từ từ, đừng vội đừng vội đưa cái đầu vô đưa cái đầu ghép cái đầu vô đó lên nữa anh em ơi con này 4 kg anh em ơi con này 4 kg hơn á mình đang uh... lưỡi này coi số 1 phải không? Lưỡi xíu phải không? Lưỡi xíu rồi không? đó ờ, lưỡi này có xíu thôi không dính anh lờ rau nè đó thấy chưa rồi kẹp vô anh kẹp kêu dưới anh kẹp bằng dưới anh mà dưới đừng đến vô lưới đừng vô lưới đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi lưỡi rồi lấy máy chụp hình giùm đi ờ, bóp vô lấy đi bóp nè ấy coi nó dây nó thả dây ra sau đây anh em wow cầm bóp cầm lấy dạ, nó nó tì vậy hết à không bỏ được bỏ xuống là hương cá hết quay cái đã cho anh em coi đã đi đưa cao lên cá lên đó cái chiếc này ghe anh tài không đó dứt anh đường rau mo lay nãy giờ ghi hai bàn con này bàn con này bàn cầm like giùm em với chụp hình luôn bóp đừng bỏ xuống đừng bỏ xuống trơn à đây là bóng cái này nè nó sáng nè nó sáng này bóng bóng cá ngang cá lại sao đâu cả rồi được thả thôi ơi ơi ơi ơi ơi rồi rồi rồi rồi câu đi câu lên nam lấy câu lên em coi vô hai con kìa hai con kìa anh em ơi hai con bày vô mập mập vô mập vô tội vô hạ con xuống hạ xuống tôi hạ xuống tôi em còn không lên bật lên bật lên mình nó bật lên mình cần này mình không ném được hả tí giờ không ném được chú mà chú biết biết ném phải biết ném mới được hai cần vô nè em nha cần mập vô nè cần tỏi vô nè sẽ qua nghiêng cùng đó lên lên kìa cá lên kìa cá lên cá lên cá lên rồi một con một con cái đầu vô hai con lên lúc nha anh em ơi à, anh đường lên không hay ăn xa vậy dạ ăn ờ, nó cũng khoảng cỡ chừng 15 mét đó anh em thấy cá chưa thấy cá chưa anh em thấy cá chưa thấy rồi phải không mình đâu nói mình đâu nói xạo đâu mình nói mình nói thiệt mà <laughs> Hiện giờ đang có 120 người view nha anh em Anh ăn cách đấy khoảng 2 mét, 3 mét rồi Trời ơi gì trời Ai gọi giờ này, ai gọi giờ này là phạt đó nha alo alo alo quân nghe quân ơi em mời không có quân em mời không có à, còn còn còn F2 F3 thôi à, ok quân ừ, ừ. nên là giờ cá ăn anh em ơi mọi người câu rất là nhiệt tình cá này à, cá của anh tài nuôi nên anh tài biết giờ nó ăn hết mẹ rồi canh giờ đó nó ăn thôi Anh đây à, mình hy sinh mình không câu luôn cho để cho anh em sướng nha chứ mình không câu nha dạ, dạ. Dạ. cảm ơn anh không có lẽ quan tính người ta ghê luôn á anh em thấy cá lên nhích rất nhiệt tình <laughs> giống giống như soi số thế mà coi coi rồi nó đánh dây anh lên hàng lên hàng rồi anh em ơi hàng nhiều rồi hàng đầy luôn rồi thuyền trưởng đang chỉnh ghe lại mọi người nha giờ nó ăn còn ghê hơn này cuối nước kia mà con này khoảng 4 kg này anh em chà bá lửa luôn phải không nè à, cái con của anh bữa cũng ghê hơn đó ờ con anh bữa bữa cũng con anh dài con anh bữa bữa bữa to nhiêu không dài 80 luôn <laughs> ừ, bằng cái hùng à đúng rồi hướng này đúng nè hướng này đúng nè hướng này đúng nè bự quá đừng đừng đâu bán dài bự ra con nhỏ, nhỏ thôi trăm hai bự quá lấy con trăm hai bự quá lấy con đó luôn hả tùy trăm hai hơi bự cũng tám mươi tám mươi sáu mươi thôi dễ bột hơn con bốn bốn chục gram mà xin hỏi à, anh à, anh Bakekizura anh không cần gì và máy gì à, anh Bakekizura uh, One Ocean One Ocean hả? Dạ yeah, đúng rồi À thì ra cần con cá đúng không? Vô! Yeah. Dạ. ghé trôi anh ghé trôi ra qua trong phải nước chảy đâu ghé trôi hôm nay uh, live, livestream cho anh em chơi mình đứng mà livestream thôi câu vừa sáng giờ nó không ăn giờ nó mới ăn giờ nó ăn giờ nó ăn thì anh em thấy anh em mê câu quá cảm ơn uh, quay phim cho anh em chơi sao đâu anh đi qua qua đi cá to không vợ à, con đó đã con bự đã trời con tài bự hả gấp đôi này luôn á anh tin ừ. không hả à, mà anh tài bắt trong vòng năm nút năm nút nhạc luôn á cá mùa này khoảng năm sáu kg có bảy kg hơi hiếm anh cái này là nước mới đứng à, nước nó chậm lại nó nó ăn à, chút xíu nó nước à, bắt đầu chảy xuống á là nó ăn khiếp nữa Hồi nãy là nước đang nước đang lên mà nó dừng lại nó nó không lên nữa đầy nước nó không lên nữa là nó ăn rồi chút xíu nữa nước nó đứng xong rồi nó chảy xuống á là nó ăn lần nữa mà là lần đó nó ăn kinh khủng lắm có nghĩa là nó có dưới mà nó không ăn không mở cái thùng lên cho bỏ mấy gì vô cất cái cái thùng nha anh em để nó ương hết cha về rửa lại thôi sao giờ nó bằng cái thùng 90 luôn nè anh em Rồi cảm ơn con Đào Đào đổ đào Ừ nhạc mầm luôn ờ, Trương ơi Trương à, Giống bia club quá Hưởng thụ quá Đây em còn trong đây nè Con công đúng không? Con công công đúng không? Không Con nặng á Ủa này của anh mà phải cụ tưởng của em chứ bốn mươi mà con 60 không? 40 không à? mươi 60 80 được không? tám mươi lấy thùng em đi cho rồi phải không anh tài anh thấy anh lấy anh phải chơi con này mới được đúng không đúng đúng cái con này mới nay mới ăn nếu không đúng này nó không ăn anh tài <laughs> đâu anh tài con nào đâu anh tài đi coi coi anh tài đó underground mau lây đường Ramalay không mất dít anh ơi chưa mất dít đây cũng khó mất lắm đây, đây không có lưới anh nước cạn à 10 mét à đó giờ nước đứng rồi đó Giờ nước đứng rồi đó Bây giờ chút xíu nước chảy nó bắt đầu nó ăn à Bây giờ bà nước đứng rồi đúng không? Xíu nước chảy nè ăn à. Chừng nào nó mới vô sát ke rồi Em cứ ké lên đẩy con chừng mấy hai mét lỡ chơi à Không ăn chú ơi chú Chưa thấy à <laughs> chưa chưa kiệt chưa lên kìa cái nè đó kiệt đó không chịu mang vô vô tội vô tội vô từ từ từ tội từ tội đừng sốc đừng sốc nãy giờ từ tội đừng sốc đừng sốc quá dịch đây nè dịch đây luôn dịch luôn theo theo ông tội vô theo theo ông tội vô á cái nhỏ tội nó bay nó bay nó bay nó bay nó bay nó bay nó bay nó bay nó bay không nhỏ đâu không nhỏ đâu bự lắm nó theo nó theo đừng đắt cứng quá mày siết quá nó bay lên bay lên bay lên bay lên bay lên bay lên mày siết quá đừng lỏng lỏng ra lỏng ra đừng có siết quá tội tội vô tội vô Có theo cá dưới nè, heo dưới á. Bỏ dưới bỏ dưới luôn. Lên chưa? Hạ xuống, hạ xuống, đứng đứng cái be ghe đó, đừng cái be á. nè lên nè lên nè anh em bự nè anh em đó cá lên chưa đó cá lên hết chưa hết chưa hết chưa từ tối từ đừng có vội đừng có vội tối từ anh bình từ anh bình cho đầu lên anh bình ơi từ từ, từ. đó cá lên kìa mọi người từ mình cho lên mình đừng đừng có sốt đừng có sốt vậy à. rồi, cái gì á đó cá lên mà anh em Đó Đó lên rồi đó Lấy kẹp chụp hình tôi Tôi tôi tôi kẹp chụp hình tôi Kẹp vô Quay chung cả quay quay quay quay chung cả đợi rồi đợi đứng sau anh tài rồi đứng sau anh tài á đứng đứng sau anh tài rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên đứng sau anh tài á đứng sau lưng tài á nắng á nắng á đã nữa Đây đang gỡ cá đây anh em Gỡ một con rồi mở cái thùng luôn anh tụi Mở nắp ra Vô vô bóp vô bóp vô nè bóp vô nè bóp vô nè Anh em ơi so xích so xích nha anh em Lần sau anh em mang mang đồ so xích ra nha Bỏ tay đi bóp coi cái, cái máy dạy bóp bỏ tay đi bóp sền bây giờ bữa bóp nặng giống nãy không siêu nó năng ghê lắm nó chảy năng ghê lắm từ từ anh tài kia đu cũng cá bự rồi bóp chân nha bóp nha từ chủ quan nha bóp ơi chạy qua ai hả con hả bữa nay bữa nay cần cái cần này là cần của Ocean nha anh em cái rock master con mồi là con mồi underground 40 gram Đừng có dùng giấy, dùng giấy thôi Nãy giờ bạn bạn Hiệp à, con con thứ ba nha <laughs> đùa con này bự nữa rồi anh anh, anh, anh bình ơi con này bự lắm á ba bốn ký nữa dạ dạ dạ chú được mà để con con con con làm quay cho chú để con xíu dạ đủ con này cũng ba ký á vô anh em ơi để các đầu đây anh mình mình dạ ê những cái lưỡi những cái lưỡi từ từ anh bình Ồ, ờ, anh Bình ơi, nâng cấp lên anh Bình ơi. Mình Nè, mọi người quan cá nè, đó, nó vậy đó. Cả cửa này không á, thấy chưa? Lần sau ờ, tuần tới mọi người bút bút bút ra anh tài nha. Có 7 triệu con Chiến à mọi người ơi. À, với tính đầu ra nè em lấy vốn rồi đó <laughs> chưa thấy cái thấy chét này chưa lẹ lẹ lẹ trời ơi cá chét ông bán ngoài chợ chắc ờ, câu bên rạng này rồi <laughs> kiệt rắn lên em dạ được chú nhưng phải ờ, làm ờ, leader lại chú anh long ăn con con con bây giờ con con con cầm giùm chú chung quay chú nha Mời mọi người chú nha <laughs> Quay chú quá Chú tới nãy rồi Chú chịu hết nổi rồi Ai quay dùm <laughs> không rảnh Ai dính cá chú ý đến đời nha con hỏi Chú làm cái gì vậy chú Chú đời tư hết Chú hứa chú ai chi mà chú Hả Chú đời tư hết Vậy rồi cắt đi Cắt cái đời đấy chú đời tư rồi Hai ba con phải cắt cái đời đi rồi lưỡi nè lưỡi gần đứt luôn rồi làm chảo có hết ăn nhiều quá đó đó quay luôn con quay luôn con quay luôn con ờ, nói chú tài chú tài chú tài vô hàng chú tài vô hàng let's go đừng có lên mặt nha dơ nha dơ nha đừng rối nha xong gì chứ nãy là lúc mình đang cột dây cho bác lộc à, chú lộc là anh tài xảy con cá ấy chú chú dừng dưới cái chú dừng người sau chú chú chú chú con trái tay nè con trái tay nè đó chú quan vậy đó hất ra chú hất ra chú hất ra được rồi hất ra chú dạ đúng rồi vậy thôi đúng rồi mỏi tay luôn đó không có nào không Bánh uh, ờ, xui đó nè đừng đừng gần cái neo quá neo quá nó thở đánh đó nè đừng có chọn gần cái neo nước chảy chưa anh tài anh tài nước chảy chưa chảy rồi hả